theo thì tôi cũng sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem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 làm tí inox nữa. ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để dễ thổi hơn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 là nắng chính làm tắt lửa chỉ có thể là gió thổi thôi nên nơi nào quảng cáo chống treo là quảng cáo không có đúng với chức năng thực sự của bếp ở đây thì ờ, sau 5 giây bếp của tôi đã khóa ra và kèm theo một tiếng bếp dù công tắc có đang mở thực hiện chức năng khóa ra khi ờ, gió thổi làm tắt lửa thành công đây chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi với chức năng này tôi sử dụng hai cái miếng sắt để thay thế một trong hai miếng đáy nồi rất có que cảm biến thông minh đáy nồi này nó là đặc điểm nhận dạng của các dòng bếp ga nồi điện nhật chỉ có bếp ga nồi điện nhật mới có que cảm biến thông minh đáy nồi này thôi thì que cảm biến thông minh đáy nồi này khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là khoảng 250 độ trở lên thì nó sẽ tự động ra lệnh cho bếp khóa ga vì về mặt tiếp xúc của nó yêu cầu là 250 độ nên đáy nồi phải có nhiệt độ thấp nhất là 300 độ bếp khóa ga được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 cho đến 30 phần trăm cái số tiền mà chúng ta sử dụng ra so với bếp ga của uh, Việt Nam thì nếu mà vì bếp hao pin đó nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như thế này giá khoảng 20 ngàn một cặp thì các bạn sử dụng được khoảng 2 tuần 3 tuần còn nếu những loại pin như là Panasonic Toshiba Maxell á có giá khoảng 40 ngàn một cặp thì các bạn sử dụng được khoảng từ 1 tháng cho đến ờ, hơn một tháng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 hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công công tắc nó đang mở tiếp theo để sử dụng pin sạc đó đầu tiên thì các bạn kéo mặt pin ở đây ra đây có một cục pin các bạn kéo ra nó có một cặp pin đại đất sử dụng một cục pin đại như thế này của pin sạc này nó cũng ngắn thôi nó sẽ không không có lắp vừa vào được vì thế đi kèm với đó tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu lên chúng ta móc vào những cái lỗ nhỏ ở phía cực dương bên kia giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương này dấu trừ là cực âm chúng ta móc vào phía cực dương của nó có những cái lỗ nhỏ đây như thế này đây sau đó chúng ta lắp vào hộp pin để sử dụng thôi thì hộp pin đó nhà sản xuất họ làm sẵn là chúng ta một cái ký tự hình cục pin và dấu trừ là bên trong mà dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo kết thúc với miếng cho cục pin các bạn chú ý là tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực sẽ làm hư hỏng pin cũng như bếp của chúng ta nó sẽ không có hoạt động được ở đây bếp lắp trên sạc vào sử dụng bình thường đấy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 cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc lên để chúng ta có thể sử dụng một cách nó tiết kiệm và tiện lợi hơn đối với bếp ga nội địa nhập bếp này được bán là với giá là 2 triệu 2 trên đây tôi vừa thử cho các bạn xem ờ, hai chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thì bếp này nó chỉ có một cái chức năng tiện ích là chức năng rang thôi tại vì như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến này nè nó giới hạn nhiệt độ là 250 độ thì nó sẽ khóa ga vì vậy khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao á, thì các bạn bấm vào cái ờ, phía bên ờ, phải qua phím mà chúng ta bấm vào đó bấm vào dưới im 3 giây để cho sáng đèn lên và kêu một tiếng bít thì que cảm biến của bếp nó sẽ tự động tăng cái mức chịu đựng của cái mức ờ, khóa ga của nó từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô mà không có cần nhiệt không có sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa các bạn có thể sử dụng chức năng này ngoài ra bếp này nó không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp thì chúng tôi có bán kèm các bạn một cái một cái ờ, thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cái để sử dụng rất là đơn giản chúng ta chỉ việc lấy dây sạc ra cắm vào bếp rồi cắm vào cái ờ, thiết bị hẹn giờ này thôi rồi cắm vào ổ điện các bạn tăng chỉnh hẹn giờ cho nó tối đa được là 90 phút ở đây chúng tôi sẽ để là mức nhỏ nhất là một phút thôi để hoạt động các bạn bật bếp lên bước cuối cùng đó là chúng ta phải lấy pin ra để cái bếp nó không có còn nguồn pin nữa thì à, khi mà cái thiết bị này nó hết giờ thì nó sẽ tự động nó khóa ra bếp của chúng ta nó sẽ tự động nó ngắt ra và các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta có thể dự đoán được cái thời gian à, nướng thời gian chính trước của nó ngoài ra nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng à, cái và van ga 50 lớp này đây nếu các bạn đang sử dụng bếp ga nội địa nhật mà gặp vấn đề về